khi mà anh chị đã thờ Phật tại gia thì trong nhà anh chị thì không không không nên sát sinh không nên sát sinh cái chuyện thứ hai khi mà chúng ta thờ Phật tại gia ấy, là anh chị nên là hàng ngày vào một giờ cố định là vào một canh một canh giờ cố định canh giờ đến cả hai tiếng tôi nói một canh giờ giờ tôi nói rộng ra anh chị lắm rồi đúng không ạ là chúng ta phải lên hương đã không thờ Phật thì thôi mà đã thờ Phật thì phải lên hương hàng ngày cái điều thứ ba nữa đó là cái việc mà khi mà anh chị đã thờ Phật ở trong gia đình thì toàn bộ cái thực cúng tức là cái đồ để mà cúng lễ thì anh chị nên là sử dụng cái đồ chay để mà cũng trên man thờ vật thì anh chị không có để vàng mã đấy là tức là không thắp vàng mã đây việc là đây là hiển nhiên rồi nhưng mà ở bên dưới trong gia đình chúng ta còn thần linh còn gia tiên đúng không ạ thì anh chị có thể vẫn có thể để vàng mã được còn nếu trường hợp anh chị không để vàng mã thì chúng ta có thể thay bằng một cái chén hay một cái đĩa mà chúng ta để vào đấy là gạo vàng thần tài thường là khi mà dâng phật thì người ta thì dâng hoa dâng hương trầm đúng không ạ à, chúng ta dâng ờ, hoa quả rồi uh, thanh gọi là thanh thủy tức là nước lọc trắng đúng không ạ chỉ cần như thế thôi ạ chứ và dâng hương đèn tức là hương nến là được đúng không ạ chứ không hương hoa trà quả thì chúng ta không có có, có dùng cái đồ tức là kể cả đồ chay anh chị sử dụng uh, thực phẩm chay để làm lễ tiết đàn cúng vật tại gia thì cũng không cần thiết cái hương khi mà cắm ở trên cái ban thờ Phật là không được vượt qua cái mặt Phật đúng không ạ để không thì khói nó vào gọi là ám mảnh vật đúng không ạ khi mà thắp hương Phật thì chúng ta nên sử sử dụng cái hương sạch như là hương sạch phong thủy vượng chẳng hạn hay là chúng ta sử dụng hương trầm của phong thủy tam nguyên chẳng hạn đúng không ạ